Throw, throw, throw, throw, throw it up Start twerking like Miley Oh yeah Twerking like Miley Don't pop it like Miley Chào các bạn đến với channel của mình Và kênh youtube này do anh em nhà HK mình tạo ra và anh mình là chẳng bao giờ chịu xuất hiện chỉ có mình uh, quay video quay thẳng mặt đây thôi ok của mình là tập hợp rất là nhiều chủng loại như là mod game rồi mình có thể hack nhưng mà hack ít lắm hôm nay mình bỏ ngay hack nào rồi nào là trên cái đất chương trình chính rồi đó đấy với lại cái lâu mình cũng đi tìm kiếm nhạc sưu tầm nhạc các bạn có thể vào kênh của mình xem và những cái mình là hơi bị rắc đó thì mà mình đã tách ra là một kênh nữa một kênh mod rồi mình sẽ lập một kênh kênh cờ rắc rồi để cho nó bớt rắc rối kênh của mình mình vẫn tập hợp nhiều cái quá thời gian hôm nay đấy đi và nếu không chịu là thực hiện là và có thể các bạn có thể là tham gia những group của mình người group mình là group game gaming Đấy, các bạn có thể vào đường link để dưới video ở bên cạnh video gì đó mình không biết các bạn vào đó tham gia group của mình và mong các bạn ủng hộ cho những kênh youtube của anh em nhà hướng ca của mình làm nhé bye bye